chào các bạn nha bây giờ mình đi chặt tre về mình nướng con vịt nha các bạn con vịt mình à, mới ớt uh, hồi nãy giờ mình đi chặt tre về ớt nướng nha các bạn nào mình xíu nha mình đào xong nó lấu rồi nha các bạn giờ mình đốt củi nó than nướng nha các bạn mấy cái này là mấy cái của cây dừa các bạn này mình quay video của mình mình khó làm các bạn nào xíu nè đốt vừa cháy cháy cháy nha các bạn giờ mình đã nó có than thôi dịch của mình đây nha các bạn hàng dịch nè xỏ cây rồi trứng